xinh đẹp trong người bao nhiêu yêu thương ấy vì mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ rồi mình em bao hoang mang rồi em khóc cho đêm nay lưng ôm được bao bao nhân thế nên người biết đâu thôi bạn đi anh yêu anh không tin em vẫn chờ đợi người quay về chính em trao gửi bao nhiêu yêu thương ấy ta em không tin Sleep, rave, repeat.